trên máy tính ha Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thì uh, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên điện thoại trước nha. Thì ở à, video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên máy tính. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ chủ nào có trên điện thoại của bạn. Dụ uh, chỉ được Google Chrome này, rồi uh, Cốc Cốc hay là Safari của iPhone nha. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào chỉ duyệt Google Chrome thì uh, trên tay tìm kiếm ấy, bạn nhập cho mình đường link là hoàng giang xe com suy câu suy tờ hot hot nha mình xin đọc lại này là hoàng giang xe com gạch chéo g o gạch chéo h h a v k o e t nha đường link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này khi bạn đăng ký qua link này thì bạn sẽ nhận được ờ, những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất và cập nhật nhanh nhất từ phía hot hot ha và ngoài ra lát nữa thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho bạn các chúng ta nhập mã khuyến mãi lên tới 40% từ Hot Hot. Bước theo thì bạn sẽ nhấn à, OK để truy cập vào này. Thì lúc này sẽ ra giao diện trang đăng ký mua hosting chính thức của Hot nha. Ok bước theo thì bạn có thể nhấn vào Get Start đây này hoặc là bạn có thể nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang này. Sau đó chọn là Share này. Kế tiếp thì ở đây sẽ có rất nhiều các gói à, hosting nha. Thì bạn có thể lựa chọn này. Gói đầu tiên là gói à, Primary này. Rồi kế nữa là gói Professional này. Ok bây giờ thì mình sẽ quay trở lại một trang chủ nha. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào Get Start để bắt đầu mua hosting trên Hotgot nha. Rồi bước theo thì sẽ hiện ra một giao diện như này. Kế tiếp bạn kéo xuống này. Hai mục này thì bạn không cần chọn cho mình nha. Ok. Ở đây thì à, sẽ có ba lựa chọn. Bạn tiến hành tích chọn vào mục thứ ba cho mình nha. Là mục à, I will uh, use my existing uh, domain and update my name server này. Kế tiếp đây thì bạn sẽ tiến hành điền một tên miền bất kỳ nha. Có thể tên miền đấy bạn chưa sở hữu thì bạn cũng điền cho mình nha. Ví dụ mình điền tên miền là Hoàng Giang WordPress này. Sau đó mục này thì bạn sẽ tiến hành nhập thêm đuôi cho mình nha. Ví dụ ờ, ở đây mình sẽ nhập đuôi.com này. Kế tiếp bạn sẽ nhấn vào U để sử dụng này. Rồi bước theo thì bạn sẽ tiến hành ờ, chọn thời hạn đăng ký hosting nha. Ở đây thì sẽ có gói này, là gói 1 tháng thì sẽ có giá là 4,99 đô. Rồi gói 1 năm tức là 12 tháng thì mỗi tháng chúng ta sẽ đầu tư là 3,99 đô này. Và lựa chọn thứ ba là gói 25 với giá mỗi tháng là 2,99 đô. Tức là ở đây nếu chúng ta mua thời hạn càng lâu thì sẽ có giá càng rẻ nha. Đó, ở đây thì mình sẽ mua gói 2 năm này để có chi phí là thấp nhất là 2,99 đô nha. Ok, mình sẽ bấm chọn vào. Bước theo thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có thông số của gói hosting này nha. Thì đây là gói primary với ờ, dung lượng ổ đĩa là 10 GB cũng như là băng thông là không giới hạn này và chúng ta có thể à, thêm à, sub domain tên là tên mình con cũng như là email là không giới hạn ok tiếp theo bạn kéo xuống này ở mục à, hosting location thì bạn sẽ tiến hành chọn nơi mà chúng ta lưu trữ hosting nha thì bạn sẽ bấm chọn vào này ở đây sẽ có rất nhiều khu vực chúng ta có thể lưu trữ hosting là ở Mỹ này New York City cũng như là Los Angeles này rồi ở Hồng Kông cũng như là Singapore thì mình khuyên các bạn ấy, là lên chọn là khu vực Hồng Kông hoặc Singapore nha đây là hai nơi lưu trữ hosting sẽ tải về Việt Nam nhanh nhất nha. Đặc biệt là Hồng Kông này. Ở đây thì mình sẽ chọn Hồng Kông nha. Tiếp theo ở mục ờ, Available ờ, Eden thì các bạn không cần quan tâm cho mình nhá. Kế tiếp kéo xuống này. Thì các bạn quan sát này là tổng số tiền chúng ta cần thanh toán cho 2 năm, tức là 24 tháng đấy là 71,76 đô nha. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sử dụng ờ, coupon mạng khuyến mãi của Hot Hot nha để chúng ta có thể giảm lên tới uh, 40% luôn ha. Ok, bước này thì bạn sẽ nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi tiếp theo kéo xuống nữa này Thì bạn quan sát này Ở mục uh, Apply Promo Code này Thì hiện tại Hotcode đang mặc định cho chúng ta là có mã code là giảm 25% Thì ở đây bạn sẽ tiến hành uh, nhấn vào Remove Promotion Code này Để xóa mã code này đi Kế tiếp bạn à, sẽ nhập mã code mà mình để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận. Thì cũng chỉ là thêm ấy, nếu mà có những mã code mới nào ấy thì mình cũng sẽ cập nhật luôn nha. Ok thì đây mình sẽ dán mã code này vào này Thì mã code này chúng ta được giảm mà 40% cho đơn hàng đầu tiên nha Ngoài ra mình cũng sẽ để mã code ờ, giảm 3% chọn đời cho bạn nào cần ha Và bạn cũng lưu ý nhá là phải đăng ký qua link mình để dưới phần mô tả nội dung của video này Cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận Thì các bạn áp dụng mã code này mới được nha Ok tiếp theo bạn nhấn vào validate code này Rồi thì bạn quan sát này là lúc đầu số tiền chúng ta cần thanh toán là 71,76 đô đúng không? Cho 2 năm đấy thì bây giờ giảm xuống còn 43,06 đô này tức là chúng ta đã tiết kiệm lên tới 40% này Ok bước theo thì bạn sẽ nhấn vào check out Rồi bước này thì chúng ta sẽ hành điền các thông tin cá nhân nha cũng như là địa chỉ hóa đơn này rồi à, các thông tin thêm này cũng như là bảo mật tài khoản này chi tiết thanh toán này rồi à, lưu ý thêm này ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành điền luôn nha First lên thì bạn sẽ điền tiền tên của bạn này. Dù họ tên mình là Hoàng Văn Giang thì mình sẽ điền phần first lên tên là Giang này. Sau đó mục à, lát lên thì bạn sẽ hành điền họ này, họ và tên đệm đấy. Kế tiếp mục à, email address thì bạn sẽ hành nhập địa chỉ email của bạn. Ví dụ à, địa chỉ email của mình là Hoàng hoanggiangca@gmail.com này. Sau đó mục phone number thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại của bạn ha. Và bạn cũng lưu nhá, ở đây bạn chọn cộng 84 cho mình này. Ok, kéo xuống này. Tìm đến cộng 84 ha là Việt Nam đấy thì thường Việt Nam chữ V là gần ở cuối các bạn nha đây Việt Nam đây sau đó bạn à, nhập số điện thoại của bạn vào dụ số điện thoại của mình là 096 là 1170595 các bạn bỏ số 0 đầu đi nha sau đó mục uh, billing address này tức là địa chỉ hóa đơn đấy thì ở phần uh, company name tức là tên công ty phần này là optional tức là tùy chọn các bạn không cần điền cũng được nha kế tiếp vào mục uh, spreadsheet address này tức là địa chỉ đường đấy thì bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ đường phố hiện tại bạn đang sinh sống dụ mình đang ở chùa láng này sau đó mục ờ, street address uh, 2 thì bạn sẽ tiến hành nhập quận huyện bạn đang sinh sống nha dụ mình ở ờ, đống đa này kế tiếp vào mục ờ, city thì bạn sẽ tiến hành nhập thành phố này mình hà nội ha sau đó mục này thì bạn không cần nhập cũng được ha rồi kế tiếp vào mục postcode tức là mã bưu điện thì bạn nào chưa biết mã bưu điện của tỉnh thành phố của bạn ấy thì mình sẽ ở link à, mã bưu điện 63 tỉnh thành phố của Việt Nam ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Mình ở Hà Nội thì mã bưu điện của mình là 100.000 này. Ok, sau đó mục United States này thì bạn sẽ chọn lại quốc gia là Việt Nam cho mình nha. Ok, Việt Nam đây. Rồi kế tiếp kéo xuống này. Ở mục uh, How did you find tức là bạn tìm thấy à, hot hot như thế nào ấy. Thì ở đây bạn chọn ngẫu nhiên cũng được nha. Dù đây mình biết à, hot hot qua bạn bè này, người thân này thì mình sẽ thích chọn vào friend family. Ok, kế tiếp là mục à, bảo mật tài khoản này thì bạn sẽ đăng uh, tạo mật khẩu đăng nhập ở mục à, password, sau đó mục uh, confirm password thì bạn sẽ đăng nhập xác nhận lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa ha. Ok, ví dụ mật khẩu đăng nhập của mình là ABC này, XYZ này, 123 này. Đó, thêm một ký tự đặc biệt là a còng đi. Đó để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của bạn. Thì bạn quan sát này, là độ mạnh mật khẩu của mình là 100% luôn nha, tức là cực mạnh đấy. Sau đó mục uh, confirm password thì bạn sẽ đăng nhập lại mật khẩu này. ABC XYZ 123 a à, ok kế tiếp vào mục uh, ờ, click choose security question thì bạn sẽ đang chọn câu hỏi bí mật nha thì đây sẽ có 2 4 5 câu hỏi này rồi đây ờ, mình sẽ chọn câu hỏi là what is your favorite book này tên là cuốn sách yêu thích nhất của bạn là gì mình sẽ đang nhập vào và bạn lưu ý nhé là khi bạn nhập câu trả lời ấy, thì bạn phải nhớ nhá để sau này nếu mà nếu bạn có quên mật khẩu hoặc bạn mất tài khoản ấy, thì bạn có thể ờ, dùng câu trả lời của câu hỏi bí mật này để lấy lại ờ, tài khoản của bạn nha. Rồi sau đó kéo xuống tiếp này là các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán nhá. Thì ở đây sẽ có 1 2 3 4 4 phương thức thanh toán này. Phương thức đầu tiên là chúng ta sẽ thanh toán qua thẻ tín dụng này. Rồi phương thức thứ hai là thanh toán qua PayPal. Cái thứ thứ ba là Alipay này và cùng thứ tư là chúng ta có thể thanh toán qua ví tiền điện tử nha, Bitcoin này, rồi ờ, Bitcoin Cash này hay là Ethereum vân vân ha ở đây thì mình sẽ thanh toán qua thẻ tín dụng thì mình sẽ tích chọn vào đây ok kéo xuống đây thì ở đây bạn sẽ tiến hành nhập số thẻ của thẻ tín dụng của bạn nha ở mặt trước đấy cái tiêu mục ờ, expiry date tức là thời điểm hết hạn của thẻ đấy thì bạn nhập tháng và năm hết hạn của thẻ tín dụng của bạn nha và mục này thì cũng giống như mục ờ, số thẻ này cũng ở mặt trước sau đó mục ờ, CVV hay là CVC này thì bạn sẽ tiến hành nhập ba số ở mặt sau của thẻ tín dụng của bạn nha rồi sau đó mục Enter a name for zip Zcard đây là mục optional tức là mục tùy chọn bạn không cần điền cũng được rồi sau đó mục này thì tương tự thế bạn không cần điền nhá và tiếp theo này bạn nhớ tích chọn vào I have read and agree to the terms of service nha để xác nhận rằng chúng ta đã đọc và đồng ý với các điều khoản và chính sách của Hot Hot nha và cuối cùng bạn nhấn vào complete order để xác nhận đặt hàng nha Ok lúc này bạn sẽ nhận được thông báo là thank you for your order này you will receive a confirmation email shortly nha tức là cảm ơn bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ Hotcart nha. Và đây chính là mã số đơn hàng của mình này. Ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào email của mình nha. Ok thì bạn quan sát này là Hotcart đã gửi cho chúng ta là ba thư email luôn nha. Thư đầu tiên thì ờ, có tiêu đề là order confirmation này, tức là xác nhận đơn hàng. Tiếp theo thư thứ hai là customer invoice, nghĩa là hóa đơn của khách hàng nha. Và cuối cùng thư thứ ba với tiêu đề là invoice payment confirmation, tức là xác nhận à, thanh toán hóa đơn nha. Ok ví dụ thư đầu tiên này thì mình sẽ mở lên thì ở đây sẽ có mã số đơn hàng cũng như là thông tin đơn hàng của bạn nhá đó tiếp theo thư thứ hai này thì cũng ờ, tương tự như thế thôi cũng có thông tin đơn hàng của bạn và cùng thứ ba này thì ờ, cũng giống như hai thư vừa nãy nhá tiếp theo để truy cập vào gói hosting của bạn ấy thì bạn sẽ nhấn vào continue to client area này tiếp theo sẽ là một giao diện như này thì bạn sẽ kéo xuống cho mình nha chọn đến mục uh, service này tức là dịch vụ này ok thì bạn quan sát này đây chính là gói hosting mà vừa nãy mình mua nha đây mình mua cho tên miền là hoàng giang wordpress.com này và trạng thái đang là pending tức là chờ duyệt nha thì bạn sẽ đang chờ hot hot duyệt và sau đó chúng ta có thể uh, sử dụng gói hosting này bình thường nha Thì như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cũng nhiều hướng giúp bạn cách chúng ta mua hosting hotcode trên điện thoại.